rồi sự đây là cái đồng hồ mình mua được vào ờ, mấy tháng rồi mình mua cái chợ lớn á ờ, chợ, lớn ờ, kia bên thì đó cái chỗ mà bán đồng hồ bán sửa xe phụ dùng xe máy là kia đó mình mua cái đó thì mình ra thợ lắp cho mình là đây nguyên bộ đồng hồ luôn ha đang đưa hết bộ đồ cũ của mình ra lắp bộ này mới vào của mình xong rồi bây giờ mình bật khóa cho bạn xem cái tốc độ ờ, và cái điểm thị xe nào ha thì bật lên nó sẽ đèn nó sẽ đưa hết tất cả ha và đây là cái uh, km mình đi và bây giờ muốn chuyển màu đúng không chúng ta bấm vào đây đó cho hai sao sai strip này cái không này. ta giữ im bấm cái độ giữ im sẽ chuyển màu đó. đó chuyển màu tiếp ha chữ màu tiếp thôi nó tất cả là có 7 màu chúng ta ươm màu nào thì chúng ta để màu đó thôi nhiều khi bạn màu tím thích thích màu xanh màu đỏ nhiều thích màu nào ra màu đó à, tôi tôi thích màu đỏ hơn ta nhìn sẽ nó ngầu ngầu hơn xíu còn à, đây là sinh nhan ha rồi sinh nhan trái đây là sinh nhan phải ha rồi còn khi bật đèn cốt pha á, thì nó sẽ có báo hiện sự cái bật đèn này Đó, cốt lên trở này à, cái bạch cốt nó sẽ màu xanh như vậy còn khi mà <clears throat> khi mà chúng ta mà chạy khoảng 80 85 đến 90 á, là cái cái này tam giác này sẽ báo màu đỏ là chúng ta là chuối đây là biết thứ hai thì à, chia sẻ và đăng ký để cho mình có à, động lực và để à, mình làm thêm những cái hay khác nữa mình chỉ hiểu là đèn thôi chứ mình không buôn bán gì hết hồi đó mình mua là tám trăm rưỡi chín trăm gì cái lắp ra thợ lắp đặt gần hơn triệu đây thôi chào các bạn